tôi đã yêu em lâu rồi sao em chẳng nhận ra tôi đã yêu em như là đi em à bàn tình ta mà em cứ mãi vô tình dù tôi có đau vô hình ai em đã thương ai rồi hay vì điều chi tôi đã yêu em mất rồi nên đêm này ngẩn mơ tôi lỡ sẽ trong nụ cười ngay khi nằm ngủ mơ em nói mẹ cho con cầm chưa yêu bây giờ tình yêu của anh Thank mỗi ngày đi rồi cho mỗi thơ vương tôi biết đường mà thôi áo gấm sẽ hoa lơi qua với người câu hứa khi xưa thôi trên bò làm mây chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình hai chữ yêu đừng tôi giữ cho riêng mình cứ thế trôi qua bao nhiêu lần trong trời người hứa với tôi lúc khi xưa người có nhớ thắm mối duyên em đã quên đời đời này mình tôi trong chờ vào ai ai Ôi cớ sao em lại lỡ lỡ hẹn Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi Cho mỗi tờ vương tôi biết điều mà vui Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với nguyệt nguyệt